không chờ nữa không đợi nữa anh sẽ dừng lại ở đây sẽ xem như anh với em hai người dừng đi chung con đường đã yêu em yêu dân yêu nhưng với em thì anh chỉ là như đùa vui em đâu cần anh như anh cần em đâu phải thế gian rộng lớn nên chúng mình lạc đường đi bởi ta không muốn thấy nhau nên dù cho đang ngay trước mặt cũng như mây như gió thôi trông thấy nhau mà như vô hình bên cạnh nhau những sao bàn tay xa ơi là xa anh và em đi qua đời nhau từng cho nhau yêu thương đậm sâu trong bão nào ta cũng qua cùng nhau hết mà người bảo yêu thương anh là em người làm anh đau cũng là em say theo những xa mơ hồ em bỏ anh vẫn tin anh sẽ lại chuyện em ngu ngốc mong chờ em trở về nhưng cuối cùng em vẫn đi anh thân bại không chờ nữa không đợi nữa anh sẽ dừng lại ở đây sẽ xem như anh với em hai người dừng đi chung con đường đã yêu em yêu dân yêu nhưng với em thì anh chỉ là như đùa vui em đâu cần anh như anh cần em đâu phải thế gian rộng lớn nên chúng mình lạc đường đi bởi ta không muốn thấy nhau nên dù cho đang ngay trước mặt cũng như mây như gió thôi trông thấy nhau mà như vô hình bên cạnh nhau những sao bàn tay xa ơi là xa anh và em đi qua đời nhau từng cho nhau yêu thương đậm sâu cùng nhau lúc buồn sông bão nào ta cũng qua cùng nhau hết mà người bảo yêu thương anh là em người làm anh đau cũng là em xây theo những ta mơ hồ em bỏ anh vẫn tin anh sẽ lại chuyện em ngu ngốc mong chờ em trở về nhưng cuối cùng em vẫn đi anh thân bại yêu thương anh là em người làm anh đau cũng là em dạy theo những xa mơ hồ em bỏ anh vẫn tin anh sẽ lại chuyện em ngu ngốc mong chờ em trở về nhưng cuối cùng em vẫn đi anh thất bại